Sở dĩ loài người khác với các loài động vật khác phần lớn là do chúng ta có nền văn minh. Nhưng nhiều nền văn minh cổ đại có thể còn khiến bạn khó tin hơn. Theo lịch sử của loài người, trái đất cách đây hơn 6.000 năm vẫn còn là một xã hội nguyên thủy. Có những bộ lạc nguyên thủy sống rải rác ở nhiều nơi. Con người còn rất ngu dốt chẳng cần nói đến hiểu biết về vũ trụ ngay cả trái đất họ cũng không có một chút khái niệm nào họ sống ở khu vực nào thì chỉ biết đến khu vực đó có thể nói là ít ngồi đáy giếng tuy nhiên các nhà khoa học đã tình cờ phát hiện ra bản đồ các vì sao vũ trụ được vẽ cách đây 6.000 năm trong một cuộc khảo cổ và điều này đã khiến nhiều người phải nghiên cứu lại nền văn minh tiền sử của trái đất. Ở Brazil có một thành phố nhỏ tên là Inca, nơi có dòng sông cũng gọi là Inca chảy qua. Ở giữa sông có một tảng đá khổng lồ. Tổng chiều dài của phiến đá này là hơn 46 mét, chiều cao khoảng 3,8 mét. Xung quanh hòn đá có một số đoạn trông rất giống lối vào hang động Hòn đá này được người dân địa phương gọi là đá Inca. Điều kỳ diệu là trên bề mặt được ai đó chạm khắc với những bức phù điêu dày đặc. Không chỉ có các loài động vật, nhiều loài cây trồng, trái cây khác nhau, mà còn có nhiều hoa văn kỳ lạ trông rất giống các chòm sao trên bầu trời. Ai đã đặt những viên đá này ở đây? Và ai đã chạm khắc những thứ này vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà địa chất từng cho rằng đá Inca này được hình thành cách đây ít nhất 6.000 năm. Gần đây, các nhà khảo cổ học Brazil khẳng định họ đã giải mã hoàn toàn bí mật của đá Inca. Và kết quả nghiên cứu của họ cũng đã được NASA công nhận rằng những biểu tượng kỳ lạ, triều tượng trên đá Inca thực chất là bản đồ các chòm sao vũ trụ cách đây 6.000 năm. Hơn nữa nó rất đầy đủ, theo quan điểm ngày nay, nó cũng rất chi tiết. Thật kinh ngạc khi có thể đánh dấu vị trí của các chòm sao vũ trụ từ những niên đại xa xưa như vậy. Công trình đầu tiên đề xuất mối quan hệ giữa đá Inca và các chòm sao vũ trụ là một nghiên cứu của kỹ sư người Tây Ban Nha Bavia Alemani vào năm 1976. Ông giải thích các biểu tượng bề mặt của đá Inca là chu kỳ của các vết đen của mặt trời. Nó ghi lại chu kỳ thay đổi trong suốt một năm tròn. Trong truyền thuyết địa phương, bức phù điêu trên đá Inca này được chạm khắc bởi thần nhằm mục đích truyền bá kiến thức cho thế nhân. Một số người cho rằng những viên đá Inca có thể không phải là tác phẩm của con người trên trái đất, mà là kiệt tác của các nền văn minh ngoài hành tinh. Họ đến trái đất trên UFO, đương thời trái đất còn hoang dã, thế là họ để lại những thông tin có thể tham khảo này cho nhân loại, cũng giống như sự khai sáng của tri thức. Điều này khiến nhiều người suy đoán rằng Nền văn minh trên trái đất có thể không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Mặc dù chúng ta tin rằng, theo thuyết tiến hóa, thì con người xuất hiện trên trái đất cách đây 5 triệu năm. Nhưng không thể có sinh vật thông minh trên trái đất trước khi người văn minh chúng ta xuất hiện. Nhưng hiện nay rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng có thể có rất nhiều nền văn minh trên trái đất. Nền văn minh Maya từng ghi chép rằng Trước khi xuất hiện nhân loại hiện nay, đã có bốn thế hệ văn minh trên trái đất. Và 10.000 năm trước, nền văn minh Sumer đã phát triển rực rỡ trên trái đất một thời. Nền văn minh Sumer rất phát triển và thịnh vượng. Thậm chí ở các vùng khác thời bấy giờ còn có các bộ lạc sơ khai thì nền văn minh Sumer đã mở trường học để dạy các loại kiến thức cho dân tộc mình. Trong các bộ lạc ở vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay cũng có một số câu chuyện tương tự. Đến khi NASA so sánh vị trí của những biểu tượng này với vị trí các chòm sao, họ phát hiện ra rằng những vị trí này gần như hoàn toàn trùng khớp. Nếu chỉ coi là sự trùng hợp để giải thích tất cả những điều này thì thật quá phi lý. Thông qua khảo cổ học, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra những quả cầu kim loại tròn gần như hoàn hảo có niên đại 2,8 tỷ năm tuổi tại Nam Phi. Làm dấy lên đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh tiên tiến thời viễn cổ. Hay như có một lò phản ứng hạt nhân hoàn toàn bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn không thể nào hiểu được, cũng ở châu Phi cách đây gần 2 tỷ năm. Ngoài ra, còn có dấu chân để lại trong các hóa thạch bò Ba Thùy vào 500 triệu năm trước và trái tim nhân tạo để lại trong cơ thể xác ướp hơn 5.000 năm trước. Tất cả các loại bằng chứng cho thấy văn minh nhân loại chúng ta hiện nay có lẽ không phải là thế hệ đầu tiên trên trái đất và bản đồ sao vũ trụ này đã tạo thêm một dấu ấn mạnh mẽ về nền văn minh thời tiền sử